cùng IDC Live được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Tôi là Thúy Miền, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh táo bón là một căn bệnh rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay và táo bón gây ra rất nhiều phiền toái cho người mắc phải. Đặc biệt khi đó là trẻ nhỏ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều bởi trẻ nhỏ rất khó tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ. Vậy thì có cách nào để à, là giải pháp cho vấn đề này? Và để giải đáp các thắc mắc đó ngày hôm nay, chương trình chúng tôi đã mời đến uh, trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi tìm câu trả lời cũng như là những cái giải pháp cụ thể cho vấn đề này. À, vâng, xin chào à, uh, thạc sĩ à, Nguyễn Phương My và cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình à, có mặt trong chương trình ngày hôm nay. À, xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, thưa chuyên gia, từ vừa rồi thì à, có câu hỏi của một vị khán giả gửi đến cho chương trình, đó là của bạn Kim Yên sống tại Hà Nội à, bạn ấy có hỏi như sau ạ chào chương trình con gái nhà tôi năm nay được 3 tuổi rưỡi một tháng sau Tết gần đây cháu rất hay bị mắc đi tiêu vào buổi tối nhưng ra nhà vệ sinh ngồi một à, rất lâu mà vẫn không đi được tôi à, có đi mua thuốc cho cháu uống thì cháu có đi được nhưng ngưng thuốc lại đâu vào đấy đặc biệt là cháu nhà tôi rất sợ uống thuốc nên việc uống thuốc thường xuyên rất khó khăn với cháu à, vậy thì xin uh, chuyên gia cho tôi lời khuyên được không ạ từ trong cái đoạn ra Tết đến bây giờ mình đã điều trị rất là nhiều trường hợp trong cái tình trạng là qua Tết bé bị táo bón ngày nào cũng có trường hợp đến hỏi là làm sao mà con tôi lại bị táo bón thế hỏi rằng quay ngược lại về vấn đề là Tết bé làm như thế nào thì thứ nhất là Tết bố mẹ thường không mấy chú trọng về chế độ ăn của các bạn đối với cái những cái bạn nhỏ dưới một tuổi ấy, thì bố mẹ thường chú trọng hơn tại vì bạn ấy các bạn thì có một chế độ ăn riêng nhưng bé tầm độ 3 tuổi 3 tuổi rưỡi rồi bạn ấy không còn cái chế độ ăn riêng so với các bạn bình thường nữa dẫn đến rằng là các bố mẹ thường tết thường không chú ý nhiều chủ yếu cho đi chơi nhiều đi chơi nhiều các bạn ấy mất nước các bạn toát mồ hôi nhiều lắm và đặc biệt tết vừa rồi rất nóng Đấy. thành ra là thiếu nước mà các bố mẹ không biết cách uống bổ sung thêm nước cho con bổ sung thêm nước cho con thế đợi đến tết này có thể là bổ sung thêm nước hoa quả thì cũng là một cách cho các bé rồi nhưng chắc là nhà mình chắc là nhà nhà bé nhà bạn kim yên này thì là, là, là quên vấn đề nước cũng có thể rằng trong cái bữa ăn của bạn ấy đa phần là thịt nhiều giàu chất đạm nó cũng dẫn đến táo bón tại vì không thể tiêu hóa được hết trong khi đó nó không có cái rau xanh không có nhiều vitamin phụ trợ không có thêm chất xơ cũng dẫn đến vấn đề con táo bón Đấy. thì là táo bón ở dịp tết thường sẽ là như vậy đối với trường hợp ờ, con của chị Kim Yên ấy thì ờ, có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đấy á, thưa chuyên gia? Đối với cái, các bạn trẻ tầm 2 tuổi trở lên có nghĩa khi đến bạn ấy đã có một cái chế độ ăn cùng với gia đình thì cái nguyên nhân gây táo bón của các bạn ấy rất nhiều đối với các bạn tập đi bô thì thường dễ bị tâm lý này đấy hoặc là có những cái giai đoạn mà chế độ ăn các bạn ấy không phù hợp này hoặc là các bạn vừa mới uống kháng sinh xong trong một quá trình điều trị giải mà mẹ không biết cách bổ sung hợp lý vậy sao kháng sinh nó diệt vi khuẩn có hại đường hô hấp mà nó lại diệt luôn cả vi khuẩn có lợi đường ruột nữa dẫn đến là bé bị thiếu lợi khuẩn đường ruột mà mình lại không cung cấp được cho cho bé cũng dẫn đến bé bị táo bón nhé hoặc là bé ăn quá ít chất xơ chất xơ ở đây là gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan chất xơ không hòa tan thì nó gặp trong rau màu xanh nhiều nghĩa là rau rau lá rất là nhiều còn đối với chất xơ hòa tan thì nó sẽ nằm trong củ quả nhiều và mỗi loại chất xơ nó sẽ có một chức năng khác nhau ví dụ như chất xơ không hòa tan nó như một cái chổi quét nhà nó quét hết phần da thì nó bao bọc cái khuôn phân đấy lại để tạo ống ra ngoài còn chất xơ hòa tan thì nó giúp các cục ờ, đào thải nó liên kết lại với nhau tạo thành một khối để tới phương Long Ngoại. À, vâng và cuối cùng thì à, chuyên gia có thể đưa ra một lời khuyên chung cho các bà mẹ đang đau đầu à, với cái vấn đề mà con bị mắc táo bón được không ạ? Thì lời khuyên đầu tiên đối với mẹ thì Kim Yên đó là bạn phải có một cái lộ trình điều trị về táo bón. Nó không phải một hai ngày là xong. Với những trường hợp táo bón nặng như thế này thậm chí có phải đến 3 tháng hoặc 6 tháng mới ổn định được cái đường ruột cho bé tại vì đường ruột của con nó là cả một cái hệ tiêu hóa từ phân cắt thức ăn rồi hấp thu rồi đào thải ra ngoài nó rất nhiều vấn đề nhé đấy là trường đấy là trả lời riêng về vấn đề còn trường hợp chung khi mà bé bị táo bón đối với những bé mà để điều trị nhanh nhất dễ nhất đó là những khi mà bé vẫn là bị táo bón nhẹ nhàng thì mình điều chỉnh lại chế độ ăn cho các bé điều chỉnh làm sao cái nguyên tắc đầu tiên đó là từ cái nguyên nhân dẫn đến táo bón rồi giả sử như mà thầy bé bắt đầu có hiện tượng táo bón cứng cái đầu phân cái mình biết ngay là con thiếu nước mình phải cho con uống thêm nước bổ sung thêm nước vào đấy thì nhiều mẹ rất là không quan tâm đến lượng nước của con đặc biệt những bạn đi học rồi đi học rồi ở trường các bạn cực kỳ ít uống nước bởi vì sao các bạn ấy mải chơi mải chơi đồng thời mồ hôi lại cũng ra rất là nhiều nữa càng thiếu nước trầm trọng hơn đấy đa phần uống nước chỉ một ít đậm cũng ở nhà thôi thì rất là ít quá nhé đấy là một cái thứ hai đó là vấn đề chế độ ăn đấy chế độ ăn ở trường mình xem khá là nhiều về cái thực đơn của nhà trường thì đa phần có những bạn là ở trường ăn được nhiều rau xanh hơn ở nhà đấy nhưng mà cái hàm lượng rau xanh ấy, cái lượng rau xanh trong cái bát của các bạn ấy thì lại rất là ít không đủ được cái lượng chất sơ hàng ngày cho bạn nghĩa là cả ngày trời con chỉ phụ thuộc được chất sơ là có một chút bữa trưa ở trường thôi còn về nhà con không ăn bố mẹ không cho con ăn được đó là thực ra là nguyên nhân là từ ngày nhỏ bé đã bị thiếu những cái vi chất dinh dưỡng dẫn đến cái gai bị da của bé bị kém đi bé kém phát triển đi nên bé ăn chọn lọc đấy. còn đối với những nguyên nhân khác đấy là về rau xanh này còn về cái sữa lợn khuẩn đường ruột thì hàng ngày bố mẹ thường ít khi bổ sung cái sữa chua cho con nhá thì cũng dẫn đến cái vấn đề về bị táo bón và khi điều trị vấn đề táo bón thì phải kết hợp cả ăn uống và dùng thuốc đối với trường hợp nặng và cái việc dùng thuốc của các con là phải có sự chỉ định của bác sĩ hoặc là có hướng dẫn hướng dẫn sử dụng của chuyên gia bởi sao nếu mà chỉ điều trị bằng thuốc không nó không hiệu quả nó phải sự kết hợp và khi điều trị kết hợp đấy nó phải có sự tương tác giữa gia đình và chuyên gia về táo bón trước để điều trị mà bệnh gia đình mình tự nghiện không thì rất là khó dạ vâng cảm ơn à, chuyên gia Phương Nhi với những chia sẻ rất là gần gũi cũng như là rất là cụ thể cho cái trường hợp của chị Kim Yên và toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vâng và hy vọng qua những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích của thạc sĩ Nguyễn Phương My vừa rồi thì quý khán giả đã tự đúc rút ra cho mình những cái kinh nghiệm quý báu để có thể đề phòng cũng như là chữa trị căn bệnh à, táo bón một cách hiệu quả nhất. Và để được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115 a com Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC của chúng tôi đến đây là hết. Và một lần nữa xin cảm ơn à, chuyên gia Nguyễn Phương My đã đến tham dự cùng chương trình và có những chia sẻ chuyên môn rất hữu ích vừa rồi. À, xin cảm ơn MC.